chào mọi người quay lại kênh của mình nha mình là Đỗ HN hôm nay trong tay mình có một con uh, XJ X2 bản màu trắng bản white mình cùng uh, mở hộp xem là nó có gì khác với cả uh, giấy hai thường nhé mở ra thì cũng ờ, như cái ờ, hộp quét thuộc của DX2 thôi những ờ, cáp catalog kèm cả cái quà tặng là một cái key cho cô nếu mà mình không chơi độc lập ấy, thì mình uh, chơi con laptop box xong thì nó em nó có hình dáng này, này. nhìn uh, ban đầu thì màu trắng thì trông rất là đẹp trông nó sang trọng nhìn chung thì không khác so với cả đấy hai ngoài cái mâm của nó thì là màu ờ, màu trắng là màu trắng ở đấy hai là cái mâm này X2 thôi màn hình 7 inch này 8 cái pad này chơi hot kill with loop slip uh, loop with jump nói chung là màu trắng thì bao giờ nhìn nó cũng sang trọng nhưng mà về cơ bản không khác à, so rời khai vẫn uh, chơi à, hai uh, b độc lập này cùng đó thì mình có thể chơi uh, qua pc với phần mềm recobook được uh, tặng kèm key có di động độ sleep này trượt là ờ, khi mình dùng các chế độ hot kill thì nó chạy ngập có thể dùng được ờ, làm mixer độc lập nó màu trắng hết nhưng mà cái ờ, riêng cái núm các cái núm mà ví dụ như lâu này mid 2 vẫn là màu đen núm kênh thì vẫn là màu xám giống như dưới hai tường môi tơ hay là mắt tơ vẫn làm màu đen nhé núm, núm cao su các cái núm nhựa của feeder này là màu bạc màu trắng nói chung là nó vẫn giống như giấy khai thôi nhưng mà nó trông đẹp sang như này 3,5 một đầu dắt 6.5 6.3 Master Deck uh, b 2 Nói chung là nó cũng giống đấy khăn nên mình không nói kỹ nữa. nếu mà mọi người uh, chia xem video về đấy khai mình đã nói rồi thì mọi người uh, vào cái kênh của mình tìm lại cái video để xem nhé mình à, quay sơ sơ để anh em chiêm ngưỡng mình thấy đẹp cho nên mọi người à, comment góp ý ở dưới cho xôm nhé cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình tiện mình có bán cả túi à, của XZ2 RX và XZ tràn được số vào cái, à, cái video nhé anh em nào cần thì à, inbox để túi nó hình thức như thế này